Xin chào các bạn Thì trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh nam giới một cái cách làm để giúp cho các anh có thể cứng dưới một cách tốt hơn trong cái thời gian quan hệ hay là có thể kéo dài cái thời gian quan hệ làm tin lâu hơn các bạn ạ tay của mình là dòng sản phẩm thuộc cương dương dập phan thanh su thì sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản với các thảo dược chính là đến từ thiên nhiên 100% an toàn cho sức khỏe thì cho nên sản phẩm này còn có tên gọi là thảo dược cương dương dập phan thanh su và ạ sản phẩm này sẽ giúp cho anh nam giới có thể cương dương một cách mạnh mẽ trong một thời gian lâu dài cũng giống như là kéo da thời gian quan hệ chống được các tình trạng với xuất tinh sớm ở người nam giới giúp cho các anh có thể dễ dàng làm chủ được cuộc yêu dễ dàng làm chủ trong các tư thế đây thế những anh nam giới nam bị yếu sinh lý xuất tinh sớm dương vật không có thể cương cứng hay là cái dương vật nó bị yếu lúc lên lúc không cứng mà không cứng thì các anh có thể sử dụng trong sản phẩm dập phan tinh số này để có thể cải thiện cái khả năng sinh lý cái đời sống phong thai của mình giúp cho các anh có thể mạnh mẽ hơn ở trong cái vấn đề tình dục các bạn ạ đây hang của Nhật Bản các bạn mà cái Nhật Bản là cái đất nước có nền công nghiệp về người lớn và thuộc cương yếu rất là nổi tiếng ở trên thị trường cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những lúc mà mình sử dụng đây mất đến giật pha một viên sẽ tác dụng trong vòng 72 giờ nha các bạn đây đây là phần mã vạch các bạn có thể kiểm tra các thông tin về nguồn gốc xuất xứ cũng như những thành phần từ đây bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem kỹ sản phẩm này thế trong này sẽ có cái tơ để mình sử dụng và một hộp thuốc một hộp thuốc như vậy sẽ gồm 16 viên đó không sẽ gồm 16 viên với 16 viên thuốc thì các anh có thể sử dụng cho 16 lần quan hệ trừ khi quan hệ từ 45 tới 60 phút thì các anh hãy sử dụng một viên nha bạn sử dụng một viên và các anh lưu ý rằng để sử dụng thuốc cương dương giảm phan canxi su có hiệu quả cao nhất thì thứ nhất các anh phải mua được một trong sản phẩm thuốc cương dương chính hãng và thứ hai các anh hãy chọn các chất kích thích như rượu và bia để có thể đảm bảo tác dụng cao nhất của thuốc theo ngoài chứa thuộc cương dương và phan tiếng sú bên mình còn cung cấp trái xịt chủ xuất tiến sớm vi mắt đây hay là ghé tư tán làm có dương vật còn không là những loại sản phẩm đang rất được ưa chuộng ở trên thị trường hiện nay thì các anh chị nào quan tâm thì có thể liên lạc qua số hotline 0932 052 893 để được tư vấn thêm bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đảm bảo hàng kín đáo nên các bạn hãy cứ yên tâm còn bây giờ sẽ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau